What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear Hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi mở hộp và đánh giá mọi bàn phím trong trong phân khúc uh, những con bàn phím cao cấp Thì uh, đây là của hãng FL, FL Esports đây, các bạn có thể nhìn thấy ở đây Đây là cái dòng mà có hình cái con rắn ở ngay đây đây Cái dòng FL này thì nó phổ biến với những cái phân khúc khoảng tầm uh, ờ, 2 triệu cho đến 5 triệu đây là những con bàn phím mà nó có chất lượng build phải nói là stock tốt nhất hiện đại. Ok, bây giờ mình sẽ cùng à, mở hộp và xem thử em này có những điểm gì ngon lành nha. Ok, let's go. Đầu tiên thì về cái vỏ hộp của em này nó khá là đơn giản thôi, không có màu mè gì luôn. À, chủ yếu là màu xám và màu đen kết hợp với nhau thôi. Mình cũng rất là thích cái kiểu đóng hộp như thế này, nhìn nó tuy đơn giản thôi nhưng mà nó cực kỳ là cao cấp rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy là một cái miếng chắn bụi bằng nhựa Đó, nhỏ nhắn có logo FL ở đây luôn ở bên trong thì chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím và phiên bản mình đang cầm trên tay đây là phiên bản màu hồng hồng đào nha các bạn đó đây là dòng bàn phím 68 tức là nó sẽ thuộc dạng à, nhỏ gọn kiểu layout 60 phần trăm đấy khá là gọn gàng kệ ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ còn có một cái sợi dây cáp tai C nữa uh, to C đây đó, và có cả C2C luôn nha các bạn ừ. đấy nó có cái cục chuyển đổi từ C2C sang A2C luôn đó khá là ngon ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái cục nữa đâu để mình xem nào đây cục này là cái que để mình nhổ cây cáp và cũng như là nhổ switch luôn hai trong một và còn một cái phụ kiện rất đặc biệt nữa không thể thiếu các bạn khi mở hộp thì nhớ kiểm tra cái này nha đây đây chính là USB receiver thì như các bạn thấy thì nó bỏ rời ra ngoài như thế này rất là dễ bị mất thì khi các bạn mở hộp các bạn nhớ kiểm tra kỹ nhé và đặc biệt là do con này nó không có cái chỗ nhét cái cục này vào trong phím cho nên là rất dễ bị lạc đây có lẽ là một cái điểm trừ đầu tiên của em này Ok, quay trở lại với bàn phím nhỏ gọn của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là dạng layout 68 ngoài những cái dạng layout 60 cơ bản thì chúng ta sẽ được bonus thêm cái phím mũi tên ở đây và một cái hàng phím bốn phím này thì bốn phím này chúng ta cũng có thể dùng macro để chúng ta cài đặt lại các chức năng của bàn phím theo tùy thích của mình với những cái layout dị như thế này thì các bạn lưu ý khi mà mình muốn thay keycap thì chúng ta phải tìm những bộ keycap có hỗ trợ những cái dòng ship ngắn và những cái nút function một u ở đây đây tức là nó thay vì 1,25 u như thế này thì chúng ta sẽ có những cái nút u một u một ngắn như này thôi nó tương tự những nút ở phía trên này này và cũng như là những cái nút à, mũi tên đây về cái tông màu của cây cáp thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây là dạng tông màu hồng đào nó sẽ là dạng màu hồng màu trắng và màu hồng của nó sẽ là hơi đậm một chút so với lại màu hồng phấn thì nó sẽ là hơi đậm về cái khung của em này thì sẽ là bằng nhựa hoàn toàn tuy nhiên thì như các bạn nhìn đây khung của nó làm rất là dày và cực kỳ cứng luôn đây nó không hề có sự cong vênh gì hết khi mà mình vặn cho dù đã dùng rất là nhiều lực nhưng nó không hề có sự cong vênh gì luôn đây là một trong những cái con bàn phím mà có chất lượng build dạng phải đứng là top hiện tại bây giờ về mặt sau của em này thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó đập vào mắt thì sẽ là cái logo FL được làm bằng kim loại luôn logo này nó sẽ được đánh bóng lên nhìn khá là đẹp Đấy, mình sẽ gỡ luôn khi mình gỡ ra thì nó đó nó sẽ có một cái lớp băng keo ở đây để bảo vệ không bị xước chảy xước cái tấm kim loại này cực kỳ đẹp luôn nha nó có cái dòng chữ đó là model FL680 đấy số series các kiểu rất là xịn ở dưới đây thì chúng ta sẽ có cái cần gạt để chuyển sang ba chế độ Bluetooth wireless và cũng như là dùng dây dùng dây là ở giữa wireless đây và Bluetooth bên này sẽ có hai cái layout sử dụng đó là Mac và Win cái này rất là tiện dụng cho những bạn nào sử dụng hệ điều hành Mac OS nhé ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái cần gạt chân rất ít những cái bàn phím mà dòng 60 mà hỗ trợ cho chúng ta cái gạt chân mà có hai nấc như thế này vậy là chúng ta có thể tùy chỉnh cái độ cao theo ý thích của mình mặc dù là cái độ nghiêng của nó cũng khá là ổn rồi ngoài ra thì chúng ta vẫn có bốn cái miếng cao su Đó. tiếp theo thì chúng ta sẽ xem cái bộ kỳ keycap của em này em này đang sử dụng đó là kỳ keycap PPT chuẩn này là chuẩn ờ, FSA tức là nó dạng như là chuẩn FA nhưng mà được tinh chỉnh một xíu cho nó phù hợp và cái này nó sẽ là nhựa PPT double shot nha các bạn đấy nhựa PPT double shot thì rất là xịn rồi không cần phải bàn cãi như thế này thì các bạn sẽ yên tâm là nó sẽ không bị bóng chữ theo thời gian cũng như là sẽ không bao giờ bị bay màu chữ và với cái kiểu in double shot như thế này thì các cái ký tự của nó làm nó cũng rất là tinh xảo luôn nó cực kỳ sắc nét không như kiểu đai súp thì đai súp thì có nhiều khi nó sẽ bị nhòe hoặc là bị lem tuy nhiên thì double shot thì nó sẽ cực kỳ là chính xác hiện tại con mình đang review đây thì là sử dụng switch Gateron Yellow và với cái Gateron Yellow này thì nó sẽ được lúp sẵn từ nhà máy rồi nha các bạn đây để mình mở đây cho các bạn coi còn một cái xịn sò nữa của chiếc bàn phím này đó chính là nó cái mặt của nó hỗ trợ hot swap 5 chân đó. đây đây là Getron Pro Yellow và con Getron này đã được lúp sẵn từ trên nhà máy rồi đó, như các bạn đã thấy thì cái con Gatron Yellow này đã được lúp sẵn rồi và nó lúp khá là mỏng chứ không phải là lúp dày đó, giống như những cái thằng à, lúp sẵn từ nhà máy khác chính vì lượng lúp khá mỏng này cho nên là các bạn có thể yên tâm là nó sẽ không có bị nó sẽ không có bị theo kiểu bị chì đó lúc cả hai chân à, stem cũng hai cái chân trượt luôn nha các bạn đó cái housing của nó thì cũng đã được lúp sẵn cho nên là cái con switch này nó cực kỳ là mượt luôn các bạn ạ à, bây giờ mình sẽ cho các bạn nhìn rõ hơn về cái mặt của em này nhé đây cái mặt của nó sẽ là hot swap 5 chân và với cái mặt như thế này thì các bạn yên tâm là các bạn có thể chơi được bất kỳ cái dòng switch nào tuy nhiên thì nó vẫn chỉ là mặt ngược nhé không phải mặt xuôi đó, và nó sẽ phù hợp với những cái thằng mà chơi uh, những cái bộ keycap OEM hoặc là XDA hoặc là SA trở lên đó, những cái bộ keycap cao chứ còn cherry thì khả năng nó sẽ bị cấn về cái những cái step của em này thì cũng đã được lúc luôn rồi và lúc rất là dày đây để mình quay lại gần hơn cho các bạn xem lúc rất là dày luôn đó, mỡ rất là nhiều nó bùi phun vào trong cái housing cũng như là cái chỗ tiếp xúc của thành Y đó rất là nhiều cho nên các bạn là yên tâm là nó sẽ cực kỳ mượt và một cái đặc biệt nữa là cái quai của con này đã được cân rồi tức là cái thanh ngang này, này đó, nó đã được à, thằng FL này nó cân chỉnh lại cho nên là khi mình bấm thì nó sẽ không có nghe thấy tiếng lọc dọc cực kỳ là ngon luôn khi các bạn mua về là các bạn chỉ cần việc xài thôi chứ không cần phải móc mic gì nữa và nếu như các bạn để ý thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới cái play thì nó sẽ có một cái tấm silicon nữa cái silicon này chính là cái mút đó, cái mút tiêu âm của play Đó. rất là ngon nó dùng bằng silicon nha các bạn ok chúng ta sẽ sang một cái phần nữa đó là các cái chế độ đèn led của em này và em này đang sử dụng hệ thống đèn led RGB 16,8 triệu màu nha các bạn kép của con này thì nó sẽ là PPT double shot rất là dày tuy nhiên thì led của nó vẫn đủ sức để mà hắt hắt ra xung quanh cái chân của nó rất là khủng khiếp luôn mình rất ít khi thấy cái phím stock nào mà có cái độ sáng đèn led kinh khủng như thế này tiếp theo thì chúng ta sang một cái phần ở đó là xem cái hiệu năng gõ của em này cũng như cái cảm giác khi sử dụng em Gatron Zero nhé Nếu như các bạn đã thấy thì sau khi mình gõ thì cái tiếng của nó nghe rất là đều và nó rất là mượt, không hề nghe tiếng lọc sọc luôn. Nhất là những cái phím mà có hỗ trợ start như thế này thì do thằng à, FL nó đã được cân sẵn cho mình rồi. Đó. Cho nên khi mình bấm thì có cảm giác cực kỳ mượt và nó cũng không hề có sự lọc dọc luôn. Quả là một trong những cái con bàn phím stop mà mình thấy nó ok nhất từ trước đến giờ và riêng cái space này thì nghe của tiếng của nó sẽ là hơi đành và to do nó dùng dạng key cáp là SA cho nên là nó sẽ cái tiếng cái tiếng cái space của nó sẽ hơi rỗng và rất là to cho nên các bạn nào mà muốn đầm thì các bạn có thể mod thêm lot foam vào trong space nhé hoặc là thay bằng uh, à, space uh, à, cherry chẳng hạn thì nó sẽ đỡ nghe đàn hơn ok như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về con bàn phím này và phải nói đây là một trong những con bàn phím nếu mà các bạn chỉ có việc mua về xài luôn thì không có mắc nít gì hết ấy, thì nó phải nói là cực kỳ ngon nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể thay đổi switch thôi chứ còn nói mọi thứ của con này thì nó cực kỳ là ổn rồi về start thì nó đã cân chỉnh sẵn cho nên khi mình bấm thì nó sẽ không còn nghe thấy tiếng lọc sọc switch thì đã được lúc sẵn luôn và cực kỳ mượt về cái chế độ kết nối thì nó có sẵn cả chế độ kết nối dành cho Mac, dành cho Win, Bluetooth, wireless đầy đủ các chế độ ăn chơi. Về chất lượng build thì không phải bàn, nó là một trong những con mà có chất lượng build đứng top hiện tại trong những con bàn phím stock. Vậy với cái giá khoảng hơn 2 triệu để tạo được một em này về thì có đáng hay không? Cái đó thì còn tùy vào cái khả năng chi trả và cũng như là cái nhu cầu của mình là có cần phải mót lại nữa không hay là mình mua về mình xài mang đi làm luôn thì nó quả thực là một cái trải nghiệm rất là đáng giá nếu như mà các bạn muốn tham khảo cái link để mua hàng thì các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả nhé còn nếu mà các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này hay hỏi thêm thông tin gì thì các bạn cứ comment nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhớ like và ủng hộ kênh Boss Gear đấy bye bye